mệt mỏi quá Thầy tối hôm qua làm việc nhiều quá cho nên bây giờ mệt muốn chết luôn trời Ủa chuyện gì xảy ra vậy ta ờ. Ê Ê Ê cái gì vậy Oh my god Ủa ủa ủa sao sao sao sao tự nhiên bây giờ mình biết hình skin của ấy rồi Ủa cái, cái gì xảy ra vậy Ủa Ủa, ủa gì kỳ vậy ta? Rõ ràng hồi tối hôm qua mình nhớ là mình mới vừa quay video cho bạn fan xem xong cái mình vô phòng mình mình đi ngủ chứ chứ chứ mình mình mình đâu có qua nhà sam đâu sự tự nhiên bây giờ mình ở bên nhà sam rồi mình bị biến thành skin của sam luôn à sao vậy ta ủa ủa chuyện gì xảy ra vậy oh my god trời ơi ba mẹ ơi con biến thành con gái rồi trời ơi chết rồi bây giờ sao ta ừ, ừ đúng rồi mình mình mình phải qua bên kia qua bên kia đi để tìm tìm tìm sammy ôi sammy ơi sammy ơi sammy nhầm nhầm nhầm ờ, trời ơi trời thôi đi đánh răng thôi vậy thôi à, trời ơi buồn ngủ quá trời lột Ủa Gì đây Tự nhiên đâu ra toilet mình có Google hình cũng không cần vậy Trời ơi trời thấy ghê hà Trời ơi vừa béo vừa mập vừa xấu quá thôi thôi ghê quá thôi đi ăn sáng thôi à, Ủa Sao tự nhiên mình vô nhà ăn phong cận nằm chi vậy trời Hả? Ăn chi nhìn thấy nhà là lạ Trời ơi trời cái gì gì á trời làm con gái khó chịu ấy màu tóc tai bù xù dài dài ngoằng khó chịu muốn chết luôn á ủa nhưng ừ. nhưng mà nhưng nhưng mà bi bây giờ làm cách nào để hai đứa mình trở lại bình thường đây sao tự nhiên bọn mình lại bị biến thành thành tôi biến thành bà còn bà biến thành tôi vậy ủa ôi ôi ôi sao trời ơi trời tôi không muốn làm Sammy đâu <laughs> tôi à tôi chỉ thích Sammy chứ tôi không muốn biến thành Sammy đâu à, à, tôi muốn thành phong cự phong cần mập lắm ai nè <laughs> nói gì mà kêu tôi mập hả vô duyên ơi Sammy ơi nhưng mà tôi nói bà nghe nè bây giờ cái chuyện này á tôi với bà cần phải giấu mọi người á không không để cho mọi người biết được tại vì nếu mọi người biết được bọn mình bị hoán đổi cơ thể với nhau á thì mọi người sẽ làm rùm bang ơi mọi người la làng lên á cho nên là không thể nào nói cho mọi người biết được hiểu không bây giờ á chúng ta phải cùng nhau âm thầm tìm cách để biến lại bình thường sao hiểu không bây giờ phải âm thầm ờ đúng rồi cái tim này nhiều chuyện là mình mà nói ra cái trời ơi người ta biết là là nguyên tim mình cười mặt mình cho mà xem chắc đúng luôn. rồi trời ơi ừ. cái tim mình nhiều chuyện lắm bây giờ mình bị hoán đổi cơ thể ha là thế nào ông dịch ông ổng cũng sẽ chụp hình bọn mình lại ổng đăng lên facebook caption là ông à ờ ơi sống thế nào mà bị hoán đổi cơ thể đúng là gọi là những người khẩu nghiệp thường hay bị uh, gọi là lực nhân quả đó kiểu thế ừ đó kiểu thế hả? ông dịch ông xấu tính lắm bạn ơi cái gì ông cũng đăng ở facebook hết trơn á bây giờ bọn mình không thể nào để cho dịch biết được chuyện này cho nên là chúng ta phải giấu kín chuyện này sao hiểu không hiểu rồi ờ. bây giờ làm sao đây bây giờ mình là làm gì bây giờ không lẽ là tôi biến thành phong cận là tôi bây giờ học cách làm phong cận hả ờ, biết gì trước giờ ông làm gì tôi cũng đâu biết đâu giờ giờ làm cách nào để tôi với bà trở lại bình thường tôi sợ quá trời ơi bây giờ phải làm sao đây làm sao để trở lại bình thường đây trời ơi à. 太好了，了。 ông dịch vậy tôi nghe không hiểu gì trơn vậy ủa tôi đâu biết đâu ngày hôm qua là ông dịch ông có hẹn tôi đi chơi nhưng mà nhưng mà tôi tôi đâu có nhớ là tôi với ổng rồi là hẹn nhau bí mật làm chuyện gì đâu ta ủa cái chuyện gì ủa nhưng mà giờ trả lời sao đây giờ trả lời sao chị tôi có nói lỡ bị lộ bây giờ bị bí mật gì đây ơi thì bây giờ á sam sam phải nghe lời tôi nè bây giờ sam đang đóng vai là tôi hiểu không còn tôi đang đóng vai là ừ. sam cho nên á ông dịch ờ, hôm qua tôi có hẹn ổng là đi đi đi chơi chúng nhau cho nên bây giờ sam đi chơi chung chung với dịch đi hiểu không ờ, để cho bị lộ rồi ờ, đừng đừng, đừng, để cho đừng bị lộ hôm qua hai hai anh em mình gì ta đi hẹn đi chơi đúng không em nhớ rồi nhớ rồi nhớ đúng ok ok thôi mãi mới tìm được chỗ bí mật đi chơi đi chơi đi chơi đi sam sam em nhớ chị em mình đi chơi mà ủa sam ủa ủa chị chị đang chị chị đang kêu em à ủa em à ủa ờ, sao ờ, chị quên quên chị nãy giờ chị miệng chị là sam sam sam chứ có phải là phong phong phong đâu mà em ơi chết chị gọi em quên đó bạn ơi mình quên mất mình đang đóng vai là sammy trời ơi quên quên à, ơi da em em này chị sao chị ờ, em em ổn không chị nhớ bình thường giọng em đục loạt lắm mà sao hôm nào hôm em lại kỳ vậy à, giọng em á thì giọng em bị đau họng á chị nhưng mà chị cho em nói à, chị cho em nói chuyện bình thường được không em à, hơi bị đau họng xíu á thì tất nhiên là được rồi có ai bắt em làm ôi vậy thôi vậy chị cho nó khỏe mình... ok rồi, rồi em nói chuyện bình thường là chị mình đi tiệc trà đi tiệc trà thôi trời ơi sim nó chờ sim chờ lâu lắm rồi mà không biết sim còn ở đấy không nữa chờ lâu quá rồi kìa ủa hôm nay là Sammy có hẹn chung với chị là đi tiệc trà hả? Ủa là em em Đúng có hả? hẹn với chị à? Ờ, ok ok Ủa, được được. Hẹn với ai chứ chẳng lẽ hẹn với Phong Cận hay à, à dạ dạ rồi rồi em nhớ rồi trời cái gì mà tự nhiên em đen lúc rắc rối bị hoán đổi cơ thể mà còn đòi đi chơi chung nữa trời khổ à dạ rồi à dạ ô chơi vậy vậy thì hai đứa mình đi chơi ha dạ dạ dạ trời ơi giờ sao đi trời khổ quá có ai cứu tôi không ai trời ơi cái gì đâu mà quá trời đồ ăn vậy nhìn hấp dẫn quá mấy bạn ơi trời ơi tính ra là con gái cũng vị cái ha Được đi tiệc trà các kiểu tha hồ ăn uống nói chuyện với nhau Cảm giác thanh lịch gì đâu luôn trời Cảm giác thoải mái thật sự Ôi nhưng mà Mui ơi à, ờ, Sim đi đâu chị Hình như Sim có việc bận Sim về trước rồi Nãy chờ không được á à, ờ, Mày lại mẹ lại Em em biết gì không Hả? Tính, tính ra Tính ra hội chị em mình á Ngồi ở đây nói chuyện cũng mà buồn lắm á ừ buồn ghê luôn á tính ra là em thấy tiệc trà thì ăn uống cũng vui nè nhưng mà không có chuyện gì để mình nói chuyện hết cũng hơi buồn buồn chỉ có chuyện gì vui vui ừ. kể em nghe đi ừ, từ từ bình tĩnh em bình tĩnh để chị ngó đã coi ờ, ủa okay. có gì ạ thời gian đã điểm địa điểm đã sắp đặt đã Hả? đến lúc chúng ta nói xấu hội anh em yeah! cái gì cái gì nói xấu hội anh em à, à, à, ủa, à, ủa là là là là là sao chị nói nói xấu hội anh em là sao ủa sao em lại bất ngờ hôm nay mình biến thành Sammy mình mới phát hiện ra cái bí mật này <laughs> trời ơi tưởng thế nào <clears throat> à dạ ok chị ủa mà mà mình nói xấu gì à chị mình nói xấu ai giờ ừ? trời ơi nói xấu hội anh em thì tức là nói xấu tất cả hội anh em chứ còn ai nữa bây giờ từ từ ai đi bây giờ đầu tiên đến à, điểm phong cận ê, ê, Hả? này em có để ý là ừ, phong cận ăn hơi bị nhiều không? Phải lên cân nữa tính ra phong gận ăn nhiều như thế mà rõ ràng là em xinh như thế mà sao em yêu được phong tha chị không hiểu luôn á à um, ok chị em cũng thấy phong dạo này ăn hơi nhiều nha um, ừ, ừ ăn nhiều Đúng đó ừ. rồi, ừ chứ còn gì nữa trời ơi em biết không chị? hôm bữa có con gà là thì ta chị có con gà siêu to khổng lồ này phong qua phong luôn mà hết sạch con gà luôn sợ thật sự luôn đó à <laughs> trời ơi mấy bạn ơi tính ra là hôm bữa ấy, bà ca mui bà mua gà quay về bà ăn bà ăn hết rồi xong bà cho mình có mỗi một cái cánh gà thôi mà bà kêu mình ăn hết trời bịa chuyện kìa các bạn thấy không thiệt tôi không ngờ chị em vậy luôn trời à ừ, rồi rồi rồi sao nữa chị sao nữa chị rồi <laughs> rồi, rồi xong rồi bây giờ đến ai ta bây giờ đến Kairon đi à Đúng Kairon nói xấu tính Kairon Kairon rất rất rất là ngoan luôn Ủa? mà lại còn tốt nữa lại còn chăm chỉ nữa mà không hiểu sao á dạo này rất là lười sau một hồi chị suy nghĩ chị tính toán thì chị phát hiện ra là lúc nào Kai đi chơi á cũng đều là phong rủ hết trơn à Đấy. À, ý chị là Kairon ngoan hiền dễ thương mà Kairon lười biếng là do Phong rủ đi chơi đúng không chị? thì đúng rồi á ừ, đây là chị okay. vừa nói với em để để em nói với phong để làm sao mà mà mà cho cho cho phong đừng rủ cái nữa à rồi ok ok <laughs> trời hóa ra từ trước giờ mình tôn trọng ca mui mình xem ca mui như một người chị thân yêu của mình vậy mà bây giờ ha tôi biết anh sammy rồi tôi mới biết là sammy à, với lại ca mui hay nói xấu mình mấy bạn ạ à. <clears throat> trời ơi thương yêu nhau quá <clears throat> ok ôi vậy hả chị ôi vui quá rồi, sao sao là em em em lại là có gì không rồi xấu nói xấu nó em xấu, à xấu, xấu, xấu, xấu, xấu, À, em thì à, dạo này à, bình thường lắm em á thì em à, trong mắt em thì phong cận lúc nào cũng đẹp trai với hành tinh vũ trụ đó với điện ảnh minecraft đó đó phong rất là chăm chỉ buổi sáng 6 giờ sao phong dậy tập thể dục thể thao hiểu không cơ bắp xấu muối cuồn cuộn đó lúc nào phong cũng chăm chỉ hết trơn á quay video thì rất là gọi là vui luôn quay cho bạn fan xem phong hơi bị thương fan luôn á chị <laughs> trời ơi phải không em là ai vậy em là sam nè ủa bình thường sam đâu có nói như vậy đâu mà Sam lúc nào mà cũng chơi bay mình hết các bạn ơi Thiệt luôn á Vậy vậy mà dám nói là thương mình Mà đi nói xấu mình vậy là không thương mình rồi <laughs> Ủa nhưng mà khoan từ Không biết bây giờ Sammy đang như thế nào ha Ủa Ủa từ từ chết chết chết chết Ủa hôm nay ra, ra biển tắm biển hay sao vậy ra đây vậy Trời ơi hôm qua bàn với nhau 3 4 tiếng đồng hồ hôm nay hỏi là sao Ủa chứ chứ bây giờ ra biển không tắm biển hôm nay làm cái gì Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một chỗ cực kỳ tuyệt vời đó là ủa ủa gì trời ơi hôm nay em nhớ anh với em rủ nhau đi chơi mà đâu ra mấy cái ông mặc áo đen thùi lui thì gớm vậy trời ơi ủa gì chiều vậy anh ủa sao em mất rồi à? tối hôm qua anh với em bàn nhau ký như vậy mà em biết không ủa Mấy tên kia Nghe cho nó đây Ta nói cho mấy người biết nè Hôm nay Giật xe ôm À quên lộn nhầm Giật con rơi đi cùng với cả Phong tay mình Hôm nay nhá Ta sẽ trả thù các ngươi vụ ngày hôm qua Em biết gì không Hôm qua nhá anh ra siêu thị đứng xếp hàng mua kem mà em biết không em nhìn không nguyên một từng này người ra nó đứng nó đứng một cái hàng dài mấy km luôn đúng đến lượt ăn mua kem hết hàng em coi tức không thiếu nổi không rồi rồi chuyện anh mua kem gì liên quan đến em mà anh dẫn tới đây gặp mấy người này hả ủa sao không được hôm qua đi mình bàn với nhau mấy tiếng đồng hồ lận mà nè mới thấy chưa ừ. ta nói cho mình người biết nè hôm nay nha ta dẫn theo phong diamond đi cùng với đánh vô đầu xong rồi tự nhiên cái cái đầu nó lú rồi sao ủa mặc đồ kia ủa gì đồ kỳ này đẹp à mình có trai mà ủa chết trời trời mình mình mình mình là phóng cẩn vậy sammy à, ờ, à cái cái này là em lựa em tặng sammy bây giờ tại tại vì xem sammy em có đây em ướm thử quay đồ có vừa không kìa đồ mặc thoải mái dữ ta kiểu này là sammy mặc vừa rồi thôi thôi thôi bây giờ em đi tới tiền nha anh trời cũng có gì hết em thử đồ em thử không? ủa sam sam giờ mặc từ size size L lên size XL ta kỳ vậy ủa Hồi nãy mới vừa uống tiệc trà xong Ăn quá trời quá đất Ăn gà quay, ăn bánh kem, ăn tùm lum tùm la Tự nhiên bây giờ mui còn dẫn em đi ăn hải sản nữa mui Trời ơi, vô cái quán hải sản ngon vậy Hả? Mui, mui tốt bụng với em vậy Trời trời có gì đâu mà tốt Em hôm qua em vừa nói rồi Em chỉ cần một tin nhắn cho chị thôi là chị biết ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì Nên là bây giờ mình cứ ăn thoải mái thôi Trời ơi đã quá vậy Ủa nhưng mà hôm qua em nhắn gì Nhắn gì cho cho cho cho chị em không nhớ Chị nói này em nghe Ủa em hôm qua em nhận là lương của Phong về rồi Thế là đủ rồi Cái gì Lương của Phong về rồi Ủa, ủa thì vậy ừ. có, có nghĩa là lương của em à, nhầm lương của phong về là là chị với em thường hay đi ăn hải sản vậy hả ừ tất nhiên rồi mình không chỉ đi ăn hải sản mà mình còn đi mua quần áo này đi làm tóc Này, làm nail làm móng này rồi đi gọi là trang điểm này trời ơi quá nhiều việc phải làm luôn trời trời trời ơi mấy bạn ơi ở nhà sammy mua cho mình có mỗi cái đôi dép lào rồi mỗi buổi sáng bà cho mình tàn là ăn bánh mì không à ăn bánh mì với lại à, cái gì ta cá khô đóng hộp ừ. mà bây giờ bà đi ăn hải sản bà đi mua quần áo bà mua giày hiệu bà sơn móng tay móng chân bà lấy tiền lương của mình các bạn ơi trời ơi trời sao mà tim tôi đau quá mà em ờ, ờ, ok ok à, vậy hả chị nhưng mà chị ơi em nói chị nghe nè ờ, em nghĩ á, là tiền lương của phong á bọn mình không có nên xài vậy đâu thôi bây giờ em về nha chị Trời trời ơi, em yên tâm Ngoài lương của Phong ra mình còn lương của Bít nữa cơ mà Ôi, Lương của Bít về chị em mình cũng đi chơi mà lo gì đâu Cái chị gì? Chia lèo, chia lèo, chia lèo trời ơi <laughs> trời bạn thấy không làm đàn ông con trai khổ lắm mấy bạn ơi tiền lương là lúc nào cũng sẽ bị bạn gái lấy hết nhưng mà khoan tự dịch với mui có phải là bạn trai bạn gái đâu mà cũng đưa tiền lương cho nhau ta uhm, thôi kệ bây giờ bây giờ là mình ngồi đây đi chờ quán ơi cho tất cả những món ngon nhất ở đây ăn không hết thì bỏ cho tất cả những món ngon nhất trời ơi kiểu này nha là cái hóa đơn lên tới là cả chục triệu luôn các bạn ơi <laughs> tim tôi đau quá em <laughs> trời ơi bạn ơi buồn quá sammy phải dùng hết tiền lương của mình ơi ủa Ê, bộ à, đau mặt quá, mặt sưng hết trơn rồi à, Sam ơi, tôi buồn quá <laughs> ờ. dùng hết tiền lương của tôi để bà đi sơn móng tay bà mua quần áo bà ăn hải sản bà ăn uống tùm lum la bà tiêu hết tiền của tôi bà còn nói à ủa ai nói chồng Tính ra là từ sáng giờ tôi biến thành bà Cho nên tôi mới biết nha Là chị em mấy người á còn nói xấu hội anh em bọn tôi nè Rồi còn dùng Ủa? tiền lương của anh em bọn tôi đi mua sắm ờ, quần áo là sơn móng tay làm điệu các kiểu Hả? mấy người còn nói nữa ờ, à, ai biết gì đâu ai biết gì đâu ủa tôi biết hết trơn á ông lai vậy ờ à, nè đừng đánh chống lãng nha đừng đánh chống lãng nha nha nha nha bây giờ Thôi á tôi nói bà nghe nè tôi không muốn làm con gái đâu làm con gái phiền phức thấy thấy mồ à còn chưa kể làm gì ta làm bạn trong nhóm hội hội chị em nữa hội chị em suốt ngày nói xấu tùm lum la trên tôi là tôi không muốn làm gái đâu chưa trở thành trai lại đi ơi ông nghĩ gì ông lẹ ông nghĩa tôi thích làm trai à ông trai vậy đâu mà nhìn là cái mặt tôi là trời ơi thích đi hồi lên nãy em buổi sáng ông dịch dẫn tôi tới gặp mặt đúng người á trời ơi mấy người bắt nạt tôi nhìn cái mặt tôi nè trời ơi ai thích làm trai trai đâu mà giữ tính thấy mồ à ừ, đâu ờ. à, à, à, à, à, à. Ôi, thôi được sam sam giờ tôi nói bà nghe nè hay là bây giờ á hai đứa mình đi gặp Camu với lại dịch bọn mình nói với họ kể cho họ ngay về câu chuyện này để họ giúp bọn mình trở lại bình thường đi được không chắc dạ không rồi hai người cái cưới mặt mình sao thì ừ, bây giờ rồi. chỉ còn cách thôi chứ còn ai nữa bây giờ trong làng hero team mình nó chỉ còn có mỗi dịch với lại là ca mui thôi chỉ còn có cách nói chuyện hai người đó thôi à ừ. thôi chắc vậy quá chứ tôi muốn làm này đâu trời giả thịt ông mệt chết rồi người ta gái gùng làm trai đúng khó luôn á trời còn tôi thì tôi cũng không thích làm gái đâu thôi rồi bây giờ mình đi kiếm dịch với ca mui đi đi đi nhanh lên nhanh lên ừ đi nhanh lên, lên trời ơi trời không muốn làm phải nào hết trơn luôn á khổ à dịch ơi mui ơi mọi người đâu dịch ơi ở đây ở đây ở đây ở đây tôi tôi thấy dịch với mui kìa dịch ơi mui ơi Ủa? Cái gì vậy? Cái gì đó gì mà cười nham hiểm vậy ủa trời trời chưa nắng ra ngoài thì người giữa đường gọi là cười chứ không vậy ừ trời ơi vậy? kế hoạch này thật là hoàn hảo quá là perfect luôn chứ còn kế hoạch nữa ê sam sam sam cái gì mà kế hoạch gì mà nghe cười kiểu nghe mờ ám quá vậy hay hay là hai đứa mình thử núp vô nghe coi hai người đang đang đang nói gì đi ừ chứ mấy hai ông bà này tự nhiên giữa trưa giữa nắng đứng giữa đây cười cười khùng khùng ừ, điên cười, làm cười, cái gì á ghê không chết luôn á khổ quá vô đây vô núp vô đây núp vô núp chút chút tới gần à. gần vô tới gần gần đây đây đây nè đây nè đây nè đó đừng đây nấp nè đó ok ok để coi coi mấy người nói gì ta đang nói gì vậy ta Mr. Vịt bạn đã hoàn thành kế hoạch trồn Sammy và phong cận của chúng ta chưa Ôi ôi, dăm ba kế hoạch à. này ăn thua gì Mình đã chuẩn bị hết rồi uhm, Mình mình đặt TNT ở trong nhà Sam nữa Bạn đọc ờ, đặt của nhà Phong chưa Mình đã đặt kín nhà Phong từ toilet ra tận cửa chính luôn rồi Tuyệt vời Bình thường á, hai đứa nhỏ này á Rất là không ổn nha Bây giờ mình với bạn là chôn chôn ra Chôn xa mấy Phong là xong rồi nha Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần đặt cái cần này thôi là nhà Chỉ của Sam và Phong đều Lần này tôi là hai đứa đó sẽ bị trồn tơi bời Đúng rồi, trốn bậy thôi Và nói chung là phải cho hai đứa nhóc lại biết thế nào là lễ độ cho cái tội là phá là phá xóm Đúng rồi, phải cho mấy đứa nhóc biết thế nào là mình là anh chị, dân anh chị ở trong làng đúng không? đó trời ơi cái gì vậy trời ơi thấy chưa sam sam sam thấy chưa tôi nói với sam nghe sam thấy chưa chị em đó chị chị em em á suốt ngày nghỉ mấy trò quậy phá nhau thấy chưa hả ủa chứ sao vậy anh em với ông kìa cuối cùng muốn làm banh xác nhà hai tụi mình kìa trời ơi trời giờ sao đi phong bây giờ làm cách nào đây nhà mình banh bây giờ ờ, ơi, ơi, yên yên yên yên yên tâm đi yên tâm đi tính ra là hai cái người này nhìn vậy thôi nha người lớn gì đâu mà chơi kỳ rồi đặt tnt vô nhà của tôi với sam <laughs> thôi được ơi sam ơi bây giờ tôi nói bà nghe nè tôi có một cái kế hoạch như thế này bà, bà nghe tôi Sao? nói nha bây giờ nha ừ. tôi với bà chạy trong nhà của bọn mình á tháo hết tnt ra đem đặt ở bên nhà của dịch với lại mui được không à để cho hai ngày tự là làm đủ hai nhà này à ờ, đúng rồi ừ, ha, hợp lấy cho hai ngày rồi làm biết thế là lấy đồ dám cho hai tụi mình <laughs> ok đi đi đi đi này thì dịch với mui hả tưởng thế nào hóa ra cũng quậy phá đâu có thua gì bọn mình đâu bạn được rồi bây giờ à, tôi sẽ lấy hết tnt trong ở trong nhà của tôi mà mà dịch đặt đó bạn mình sẽ đem qua bên nhà của dịch mình để hết luôn <laughs> nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ừ, nhanh nhanh nhanh gọi tôi cũng vậy nha chờ tôi xíu ok ok Ok bạn ơi Và sau 30 phút Mình và Sammy đã lấy hết TNT ở trong nhà của bọn mình Bỏ vô trong nhà của Dịch với lại là Camui rồi ha. Bây giờ á bọn mình chỉ cần đứng đây chờ hai người đó gạt cái cần gạt cái thôi Là bum bum bum luôn à, Mà khoan từ Sammy chỗ này hơi nguy hiểm tôi nghĩ là tôi với bà phải nên núp núp ở chỗ khác cho cho tôi ừ đúng rồi đúng tự nhiên nó ngân ngạo ông dịch chi tí đâu ừ. ngạo ông dịch trinh sát cho mà xem từ từ cái nhà ông ừ, dịch mà nổ một cái thôi là dính một mình luôn mình chạy qua đây Ê, chạy đứng đây nè đó đứng đây trốn trời ơi thông minh liền <laughs> trời mua ơi đã chuẩn bị xong chưa tôi háo hức quá bây giờ tôi muốn cho hai đứa nó biết thế nào là lễ hội luôn bạn cứ bình tĩnh thôi đây đây đây đến giờ rồi nè chuẩn bị nhá ba Ê, ba hai, hai một một ba à. trời ơi bạn ơi nổ banh cái nhà luôn bạn ơi <laughs> trời ơi trời ơi trời ơi đi đi đi khoan từ sao tự nhiên tôi biết Ủa, bình không thường có đau không sao cái mặt tôi nó vẫn bị bầm vậy Ủa? <laughs> nãy bị khoảnh đó không ơi trời ơi trời nãy tôi đau quá trời đất luôn bây giờ tôi hết đau rồi yeah <laughs> trời ơi trời bạn ơi mình mình trời ơi mình biến thành phong cận lại cái cái mặt bầm quá trời luôn các bạn ơi bởi vì hồi nãy mình bị quýnh biết vậy nha hồi nãy tôi biết thành sammy á tôi đi ăn cho nhiều tôi mập ơi là mập mập như con heo luôn cho sam biết lại bình thường sam mập luôn trời ơi cay thiệt ok liêu đi rồi ok bạn ơi thì bây giờ á mình với sammy đã trở lại bình thường rồi nè mừng quá trời mừng luôn các bạn ơi và mấy bạn có thấy video này thú vị hay không nào bởi bạn thấy là khi mình với sam bị hoán đổi cơ thể với nhau thì <laughs> mọi chuyện nó có vui hay không thì bạn hãy nhớ cơ mình xuống bên dưới cho mình biết nha câu chuyện này mình thấy khá là vui luôn á mình đã thì phát hiện ra những bí mật của hội chị em còn Sam thì phát hiện những bí mật của hội anh em vô cùng vui luôn Nếu như bạn muốn một mình sẽ làm thêm những cái video hoán đổi cơ thể như thế này nữa Thì đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Tạm biệt Bye bye bây giờ thôi Sam ơi Giờ tôi về đi tôi đi bệnh viện đây trời đau quá đau quá Trời trời Không Từ ừ. Trả lại tiền lương cho tôi Ờ Ba ơi sau con quay bay kìa Hả à, gì con giỏi biết bay Đâu con giỏi biết bay đâu à. Ê! Sao 拜拜